Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả em ơi. Ở video này thì khải sẽ soi tiếp tục một cao thủ tống kim cho anh em xem. Ở lần này thì uh, uh, tâm thánh anh em thấy đồ AK anh em cũng thấy rồi hiện tại giờ anh AK mới chạy đầu rồi anh nên là không soi nữa. Uh, tối nay thì có một người khá là mới cũng mới cho ban mình. Đó là Mep Ben. Uh, hôm nay được top 8, 143 mạng và MN bờ sông 112, Tử vong 22 và liên chạm 30. rồi Hôm nay thì Khải được top 5 rồi thôi Và anh này được top 8 Anh em cùng xem xét đồ của cao thủ Mepben thử như thế nào nhá à, trước mắt thì khải thấy anh này đang sở hữu cái cái chắc chắn là trong này đang có một kỹ năng rồi này mà nhiều khi không thấy cái vần chân trên đầu là một kỹ năng nè vần chân trên đầu là một kỹ năng nè mà không biết sao nhưng hình khải là không thấy được hôm này là tại vì cái kỹ năng nhất kỹ nhất kỹ 15 ngày nó khá là rẻ nè nên tầm này ai cũng một kỹ năng hết rồi rồi anh em xem xét đồ này Tài đang ờ, cầm cái đao tóc 30 Kháng độc 19 Không biết cái đao Ủa cái đao nào mất tiêu rồi ủa ủa cái đao cái đao bữa đâu rồi mét ben đao nó tiêu rồi đau đau đau nô một nó mất tiêu rồi chừng cả 11 đang bạch nè á ủa sao không thấy anh ok trời ơi chứ sao nãy em thấy em mang anh mang cái đau tóc 30 kháng độc 19 ta đó anh em ơi anh em đó đau tóc 30 thay đi bot vãi cho thay đi bot bot cầm sát thương vật lý đam to tự nhiên thay cây cùi <laughs> áo vải rồi đây anh em đó đau nôm một anh em tóc 30 sát thương 32 và 100 trăm hiện tại so với những cái đau hợp kim thì cây này là nôm một nào chưa có cái đau nào mà tím mà ép ra được hơn này nha anh em chưa có cái đao nào luôn nha ờ ừ, và ban ra được một tháng thôi mới vào ban thôi đây mới hơn ờ, nói chung anh mới vào ban được hơn mười mấy ngày thôi nha chuyên kháng cả 11 thổ áo kháng băng hồi 40 vào tay kháng lô 30 sinh lực lực và đai lưng đai lưng này thì uh, khá đẹp con này mắt bình luận nè đây là 40 đôi giày đôi giày 40 22 40 và đi vào nón kim là kết được ờ, đôi giày dòng 2 nón kim mà ờ, nón lá sinh lực lực nón này của Khải trước Khải đợi cho tầm thánh 500 xu ép xuống nón lá mất mấy kim bạn nè đợi làm thánh 500 xu nên thánh đợi lại cho mấy bên nhẫn 930 nhẫn 540 bộ lên trận khăn lót 2 29 đó tính ra thì hôm nay à, này được top 8 rồi nè thì nhìn sơ qua sắc đồ thì à, cho anh em cùng xem sơ qua thì cái đao này thì à, khải cái đao này tương đối server này khoảng tầm 2 đến 2 triệu rưỡi cái đai lưng này cũng vậy nè đai lưng này cũng tầm 2 đến 2 triệu rưỡi hai món cho anh em triệu đi đó giá chiên này hôm trước khải bán bảy khải bán 10 kim là 700k 10 kim 700k 5 triệu 5 triệu 7 Nên như vậy cái áo này F3 dòng thì khá rẻ Áo này chắc cũng tầm 2 đến 3 kim bao tay này các bạn em hai món này cộng lại khoảng 300 nghìn đây 6 triệu sẽ đồ này 6 triệu và đôi giày này mới có 4 dòng thôi chưa mát hết nữa đôi giày nhé cũng tầm 5 kim khoảng 300 nghìn nữa thì nói chung tổng set đồ này thì khoảng tầm uh, gần 7 triệu nè set đồ này tầm 7 triệu nha nè đó nói chung này đẹp nhất là cái đai này đó đai đẹp không đai tím đẹp không rồi tiếp tục là cái đeo rồi ờ, đôi giày dây chiên vào tay và lại áo nói chung thì anh này cũng sắp xỉ full nổi tiếng rồi nè nhưng mà anh ta ép không có hết hết dòng này anh ta chỉ ép những dòng quan trọng thôi không ép hết dòng rồi anh em xem video ờ, này thì đừng quên ờ, cho Ben cao thủ của đồng đao một like chia sẻ chơi nè mà hiện tại đang top 15 chắc là cũng 112 cấp rồi đó nè rồi ok anh em thích soi cầu thủ nào thì cứ sâu chặn thông kim thì cứ comment khải cho soi nha anh em lúc này còn có một số cầu thủ định soi mà soi không được anh mà tại vì đi khắp bên không soi được